Xin chào các bạn Hàng năm thì các hãng công nghệ liên tục cho ra mắt những sản phẩm mới với nhiều thay đổi về thiết kế, cấu hình và hiệu năng thì ngày càng mạnh mẽ hơn Tuy nhiên có sản phẩm mặc dù đã ra mắt một thời gian nhưng đến thời điểm này sang năm 2019 nó vẫn là sản phẩm cực kỳ hot trên thị trường được nhiều người tiêu dùng yêu thích và cấu hình của nó vẫn phù hợp với nhiều công việc khác nhau và chiếc MacBook Pro MPQ2 bản không tút 3 được sản xuất năm 2017 là một chiếc laptop như vậy nó mặc dù đã ra mắt cách đây gần 2 năm, tuy nhiên thời điểm này giữa năm 2019 nó vẫn là sản phẩm cực kỳ hot trên thị trường laptop. Và vào video ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu lý do tại làm sao nó vẫn hot như vậy nhé. Đầu tiên về thiết kế, MacBook Pro 2017 MPQ2 vẫn được thiết kế từ hợp kim nhôm nguyên khối cao cấp với logo táo sáng bóng đầy sang trọng ở chính giữa của máy. Nó có thiết kế quá hoàn hảo của Apple đã đưa ra, thế cho nên phiên bản 2018 nó đã không thay đổi gì về mặt thiết kế này. Đó cũng là một phần lý do khiến người tiêu dùng lựa chọn và phiên bản MacBook Pro 2017 này. Màn hình là ưu điểm cực kỳ lớn trên dòng MacBook Pro. Độ phân giải rồi màu sắc không thể chê vào được. Các bạn làm đồ họa thì đa phần chọn MacBook vì độ chuẩn màu khi thiết kế và khi xuất vai ra là cực kỳ chuẩn. Mình sẽ mở một đoạn video 4K để các bạn cùng xem về độ chuẩn màu sắc của chiếc máy này nhé. MacBook Pro 2017 MQ2 tút có kích thước rộng, bàn di trượt, mượt mà và độ chính xác cao. bàn phím là bàn phím cánh bướm thế hệ thứ hai giống như phiên bản 2016. Nhiều người đã lo ngại về chất lượng của bàn phím này. Tuy nhiên thì Apple đã thay đổi và cải tiến nhiều chất lượng so với phiên bản 2016. Và các bạn hoàn toàn có thể được bảo hành miễn phí nếu xảy ra lỗi ở, bàn phím này. Theo đánh giá của cá nhân mình thì bàn phím có chất lượng khá là tốt với cảm giác gõ thích tay với phím bấm rộng và to và độ nảy của bàn phím cũng rất là tốt. Xét về cổng kết nối thì MacBook Pro MPQ2 có hai cổng kết nối USB-C và một cổng cắm tai nghe 3.5. Dạng cổng kết nối USB-C tốc độ truyền tải dữ liệu tốt và nhanh hơn. Tuy nhiên thì muốn kết nối các thiết bị ngoại vi qua cổng kết nối USB chuẩn A hay qua khe cắm HDMI thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình thêm một bộ chuyển đổi. Đây là một nhược điểm nho nhỏ của dòng máy này. Về chất lượng loa của chiếc máy này thì loa có âm lượng khá là tốt. Sau một năm sử dụng thì chất lượng âm thanh vẫn cao và âm bass chét khá là rõ ràng cho một trải nghiệm thú vị khi xem phim hay là nghe nhạc. Và sau đây mình sẽ mở thử đoạn nhạc để các bạn nghe thử nhé. Đánh giá về hiệu năng của chiếc MacBook Pro MPQ2 này Nó cấu hình là chip Intel Core i5, bộ nhớ RAM là 8GB, ổ cứng SD 128GB Nó phù hợp với các công việc nhẹ nhàng, thiết kế đồ họa 2D hay là chỉnh sửa video ngắn Và sau đây mình sẽ mở thử chạy phần mềm Premiere để các bạn cùng xem nhé Một sản phẩm của hãng Lenovo được ra mắt vào giữa năm 2018 đã quá nổi tiếng với dòng sản phẩm Thịnh Bắc T series như T46S, T41S. Có một điểm mà khiến người tiêu dùng lựa chọn dòng sản phẩm này, đó là giá của nó là cực kỳ hấp dẫn. Khi ở thời điểm này năm ngoái, giá của chiếc máy này là 26 triệu 500 và đến thời điểm này nó vẫn ở mức 25 triệu 800. Một mức giá cực kỳ hấp dẫn với một chiếc máy có cấu hình tốt, hiệu năng cao và thiết kế cực kỳ sang trọng, không khác gì phiên bản 2018. Và các bạn có đánh giá như thế nào về chiếc máy này? Hãy vui lòng comment ở phía dưới video nhé.